lô lô lô ok xin chào tất cả anh em trở lại với kênh Di Khả em ơi ở lần video này thì Khả sẽ ờ, đổi ờ, bốn uh, kim chuẩn bị sẵn này bốn kim này thì Khả sẽ đổi uh, ờ, lái cuốn bí kíp uh, ngay mi chướng anh em ơi nói chung thì ở server này mua cuốn bí kíp phong xương thú ảnh ngay mi chướng không ra nếu lúc nào mà mình biết uh, khó khăn như thế này thì Khả là chọn cái uh, cái con ạc này là hỗ trợ phụ trợ skin 9x phong xương rồi tại vì anh em cứ tạo ạc 90 thì anh em sẽ vào nhận được một set kim uh, kim phong và nhận được một cuốn bí kíp free lúc đó khải không biết khải đi nhận cái cuốn um, phổ độ chúng sinh và xưa dạc này vẫn là của khải thôi phổ độ chúng sinh xong rồi là tìm cuốn nghe mi kiếm nuốt vào một mắt kêu rồi giật tìm cuốn nghe mi trưởng tìm cho đến bây giờ tìm không ra ok bây giờ thì khải sẽ chuyển cuốn này về chuyên bắp và khải sẽ đẩy nó gì à, nghe mi phụ trưởng như nè vừa chuyên bắp và vừa phụ trưởng như nè nói chung là nó sẽ chỉ trưởng giữ hiệu ứng cho chính còn lại nó vẫn là full boot như nè đây ok giờ Khai sẽ mua đến hai cái tín vật đổi phái là, giờ Khai sẽ mua một cái đi đó một cái đầu tiên trước khi à, đổi phái thì Khai sẽ tháo hết đồ xuống tháo đồ xuống một số đồ Khai sẽ thay đổi như cái cây vũ khí Khai sẽ thay đổi rồi tháo đồ xuống tháo đồ xuống đó tháo xuống tháo xuống rồi đi đòi phái nói chung là đơn giản là đi đòi phái đỡ có thể lái cũng bí kiếp ờ, phong xương như đây anh em có thể ấy thì hiện tại khả năng ở nghe mi ờ, nghe mi giờ mà muốn lấy cũng bí kiếp nghe mi thì khả phải đổi sang phái khác sau khải là quay lại ngược lại nghe mi thì lấy cũng phong xương giờ trước mắt khải test thử khải chọn nghe mi luôn ta cũng đổi gì nghe mi luôn thử được không nha nghe mi không được sứ giả cho phép người xuống núi thì đường hy vọng ok khi này phải đổi sang phái khác xong rồi tiếp tục mua một cái tính vật nữa đó là nghe mi nè đó nhưng mà đồ test không được đầu giờ khai đôi đó giờ khởi đổi thiên đạo pháp xong rồi khải tiếp tục mua tiếp một cái uh, ờ, tính vọng môn phái khởi đổi dần là nghe mi nha nè đó này đổi về thiên yên đó thấy chưa thiên ok chưa thiên uh, ờ, chuyển pháp à, và đạo pháp có hết ok bây tiếp tục khải sẽ đổi về còn uh, ờ, nghe mi nha nè đó khổ quá khổ quá ok giờ khải sẽ mua thêm một cái tiếng vọng môn phái và tính là cũng bí kíp phong xương tôi ảnh là hai kim anh em à rồi dòng là tiếng vọng rồi tấm vào phái khác đó lần này muốn đổi nghe mi anh em nghe mi lần đổi nghe mi trưởng trưởng pháp đó nó chỉ có vậy thôi chứ vậy muốn xong được nghe mi chứ còn không thể mà xong được vì nghe mi khải full 120 rồi nè có biết kiếm 120 hết rồi ok là lùm lúa lô lô lô anh lú ơi lú ơi ơi đọc ạc em em lóc cái cuốn uh, ờ, mươi phổ đồ em em cắn cho xe giùm em cái phổ đồ ừ em xin cuốn phổ đồ ngày mươi em mới chuyển lấy cuốn bí kíp ngày mươi trưởng này rồi để từ từ đợi chút anh con nó nằm nó nằm ở ờ bốn kim bốn kim luôn nè ờ <laughs> ừ, hiểu ý bốn kim ấy động xanh tới rồi dẹp vô đi em phổ đồ rồi à, đâu thì khải sẽ từ con nghe mi khải đổi về con phái khác xong từ phái khác khải chuyển dần lại nghe mi lụm lụm bí kiếm nghe mi trưởng thì được cuốn nghe mi trưởng ha à. bốn kim nay dở quá giờ em nói nè ví dụ giờ nay có em con năm đồng có có cái kiếm năm đồng anh chuyển về năm đồng nay nuốt cái cuốn bí kiếm ta chuyển lại vừa có chuyển vừa có kiếm luôn bởi nãy tao này còn thi tao hai kêu rồi cha đổi gì là nó còn kêu kiếm chứ còn kêu trưởng giờ nó mất cuốn phù đồ hiểu chưa Wow, Ừ, cái con ngày 10 con này là nghề 13 30 kiếp rồi. Xong rồi đổi về con đường môn. Quên đổi con Thiên Yên là nó có hai kiều thôi. Xong bây giờ là về là ngày 10 nó còn hai kiều mất cuốn phổ đồ. Phổ đồ được. À? Phổ đồ đây. Đâu phổ đồ đâu anh ơi, lú rồi. À? Hả? Cái gì em, cái gì, cái gì? Cái cuốn bí kiếp ngày 10 phổ đồ á, vứt em cái bây giờ là em kêu là em đang à, được ok rồi em đang thiếu cuốn phổ độ đúng không đúng nào ok thế nào em dừng em mới trưởng thành công rồi mà nó dạ. thiếu cuốn phổ độ em mới phổ độ là ăn nhiều lắm nhớ em có mà giờ em tiền không ra đây mà trăm vạn ờ ừ, đúng rồi tầm đó không ừ. nãy anh kêu là một núi một rừng đấy nhưng dạ. mình định đối phó thì chỉ giữ được hai kêu thôi kêu thứ ba là bị mất đó. anh nhắn cho em à. Khang muốn giữ lại cái trường với cái cái cái kiếm anh anh ngờ nó giữ lại ok cho em cũng là thành cho vui luôn anh lú rồi đại thành nào nữa đại thành chính ít có không anh không mấy anh event đại thành chính ít anh để cho ta ra okay. anh nhắn tin cho em trên facebook còn kìa rồi ở đây em gồm lại anh cuốn đừng like nha đừng like gì ừ đừng like gì nhiều quá đừng like gì đúng không có gì la làng lên ờ à, để la làng <laughs> đừng vô la làng đấy la dạng sinh chứ <laughs> đừng vô rồi có gì la làng đấy có la làng lên xin cũng này nó là em tải nó là chuyên búp đúng không chiên búp xong đâu là kèm theo chương trưởng bậy bậy giữ giữ hiệu ứng thôi chứ đâu cần đam đâu hợp lý nó giữ khá là ok tại vì nó mắt nó mắt ờ, trong phái giữ khá ok vô hàng chưa đang vô như cái Nami nó có chiêu trăm hai cái phổ độ mà ông anh đưa em cái giữ thì tin gì quá trời vậy không phải trời ơi thì ta mày cứ vô cái rương mày mới thấy chứ vô rương nào không có không có bí kíp ủa gì kỳ à lấy đi nhầm hả nhầm nhầm đây đây đầy đủ chuẩn chuẩn phụ ơi mẹ biết tôi thì tin hiền xin chết tôi luôn ai đó chuẩn chuẩn phụ ra được ok rồi thôi lên đảo con quỷ này đường nào tốn lần lên đảo nãy tăng xuất hải sẵn tiền lóc à, lóc à, à, thiên nhẫn anh vô em em tặng giùm anh luôn tăng cái gì à ok đạp đạp lại thiên ờ. ờ. nhẫn rồi thiên nhẫn rồi ngặt đó riêng ngặt à, đó đừng có la làng nhau hậu ừ. đừng cứ la làng Đấy. chết luôn chết luôn <laughs> la lên lần ghẹ nó biết Đấy, cái gì cái gì lên. xỉu luôn em còn gì nữa la lên la lên đây Thôi, <laughs> đầy đủ rồi em ạ đó khá cả 44 đó, dùng dòng chịu 120 thì khá là trâu trâu cho cả xe luôn trâu cả bang luôn đó này trưởng trưởng phụ anh đó. anh nhấn người bước ra là ban sát là 938 này kèm chống phái nữa là sắt hơn hơn 1000 nè hơn nghìn mấy rồi ok anh em ok chưa quay thắng lôi 75 cộng 8 quá dữ <laughs> từ của anh 75 cộng 9 đó <laughs> ừ thì em chơi kia đó nè cho anh em xem đồ à, <clears throat> nó đồ tím bữa ép này full đồ hết em trong full đồ tím 29 29 mình là toàn 29 thôi <laughs> đại 29 ba tay 29 nhẫn nhẫn 29 rồi gia truyền 30 áo 30 giày 30 vũ khí 25 rồi nó 25 40 đó sẽ đồ full 80 chậm full thắng lôi rồi thì mi theo xe cái dạng mình làm nữa nè mình sẽ quá hợp lý luôn xuống đảo nha xuống đảo nha đây đó nào muốn 30 30 chịu khó cắn người ven đi sang bốt đúng rồi Đấy, cho nó vô xe rồi cho nó vô xe theo xe té cho anh em xem ủa sao nó theo ta nó bị dính rồi đã ao lại theo lên quấn cho anh em xem anh nhắn qua messenger singer cho em ở lại ok ok để em vô liền vụ án gì còn trong đó còn gì nữa không này nhiều Ôi, sao mình của lắm nhiều phải làm còn thiếu lầm thiếu lầm có xét hiệp cốt nó dư đồ thiếu lầm được không dư đồ thiếu lầm được không trái biết làm gì bán đầu bán hả già một cao đâu <laughs> cao đâu cao ui sao dính từ le vậy ta à, bà muốn lấy gì bà lấy màu tím đó là c 2 đó lấy nhưng mà chị lên đây chị ghé chị lấy hàng gì ở đây à hàng của đệ này không à, để chập gì vậy thôi nói gì có mấy cái cái lung tung này không cho anh em xem nè. cho anh em xem nè. đó còn luôn rồi xuống rồi dứt tự động này wow đánh ngay rồi đánh ngay rồi đánh ngay rồi đó mi xuống ngựa ôi lộn lộn con mi thì đang chỉnh theo cái kiểu ờ, đánh cái kiểu kia đánh kiểu kiếm nhưng khi chỉnh lại phong xương đó giờ nó sẽ quấn phong xương Đây. kính hộp phong xương nó đánh, đó ok chưa còn thứ năm nó hợp lý không nè cái con lông bùa đó em làm thôi đó con lông bùa hoặc là con thiếu lâm nữa thiếu lâm này đồ có nguyên set thiếu lâm hồng kim rồi nhưng mà vấn đề hiện tại bây giờ không có đồ ăn ban đang định nếu mà ok thì sắm xét hiệp cốt thì thiếu lâm nó xe nó xài hợp lý không nam xét hiệp cốt đó quá ok luôn quá dữ luôn ngựa mi thì giữ chân thiên nhẫn thì bùa kèm theo uh, thiên nhẫn thì bùa âm phản đam kèm theo thiên ngoại lưu tinh và chính thì đó anh em thấy bùi thiên nhẫn không trên đầu này đó đó đó đỏ là bùi thiên nhẫn nè âm phản đam ấy âm phản đam tầm gần nếu có con lông bùa nó ngon hay là mình lên con lông bùa phụ bang có thể lên con lông bùa phụ bang con lông bùa 1.20 phụ bang cũng khá là trâu rồi ok anh em xem video này thì à, lần uh, đổi này của khải thì giữa ngày mi thì à, nó không khá thành công rồi em à nói chung là phải bỏ bốn kim như anh em biết thì phải bỏ bốn kim thì mới có cuốn phong sương tối ảnh rất khá là khó nè cuốn này á tại vì ở server ra mua thì thiệt là không không thoái mở bí kíp ra luôn em ơi ở cả nghi bình này nọ mở không bao giờ ra chỉ có thể là đội bốn kim ra cũng bí kíp này đó anh em không trên thế giới còn có người ra mua này trên thế giới còn có người ra mua này đó cho anh em xem không bao giờ có chỉ có thể bà bốn kim thôi đây. đó làm tiếng nhạc này mua bí kíp ngay bị trưởng này không có được không có rồi ok anh em xem video đừng quên cho khảo like chia sẻ chơi nha